Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn à, Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong cái ờ, video ngày hôm nay Thì hiện tại em đang đứng tại đường DH506 xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một lô đất có diện tích bề ngang là 10 m và chiều dài vào bên trong là hơn 50 m nha. Có 100 m thổ cư nằm trên mặt đường DH506 đây đó cái miếng đất của chúng ta thì nó có cái bờ ranh là từ cái cột mốc này và có xây bờ bao hết nha đi qua tới cái bờ tường này bên đây và dọc vào bên trong phía sau cũng có cái bức tường luôn hơn 50 mét thì à, em cũng xin à, nói cái vị trí của cái miếng đất này cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta được rõ ha miếng đất của chúng ta thì nằm trên đường DH506 đường DT741 khoảng tầm hơn 500 mét thôi đó, đi thẳng ra là sẽ DT741 và cách cái chỗ mà trung tâm huyện ngay chợ huyện đó, thì cũng khoảng tầm đó thôi gần kế cái đường Trần Hưng Đạo nối dài miếng đất của chúng ta thì có cái đặc điểm là sát ngay cái quán ờ, quán nhậu ha quán nhậu kế bên là quán hàng dầu đó. bên kia là có mấy cái ờ, xưởng xí nghiệp đang hoạt động nha Ờ. miếng đất rất là vuông vức thì ờ, cô chú anh chị nào mà quan tâm về giá thì em xin báo cho cô chú anh chị và các bạn là giá là chủ đất đưa ra là 4 tỷ 8 nha 4 tỷ 8 còn thương lượng à, anh chị nào mà chúng ta làm môi giới bất động sản á, thì có nhu cầu có khách á, thì có thể liên hệ em ha số điện thoại 0972 042 552 đó, số này em cũng xài Zalo Ờ, anh chị ờ, chúng ta kết bạn thì em sẽ gửi số chi tiết cho cô chú anh chị các bạn xem tham khảo một miếng đất rất là vuông vức xã Vĩnh Hòa là giáp trung tâm huyện luôn đi vài bước chân là tới chỗ chợ huyện rồi thuận tiện cho cô chú anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu xây dựng nhà ở hoặc là kinh doanh về giá cả của cái miếng đất thì à, cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo ở xung quanh hết để cái đây là một cái mức giá gọi là giá cũng trung bình à, sàn sàn nhau ở đây hết chứ không phải là cao ờ. cũng à, cô chú anh chị và các bạn cứ tham khảo xung quanh hết rồi chúng ta xem đó, ờ, so sánh cái giá cả đó ờ. cái bên là cái quán hàng dầu đây ở bên kia là cũng là cái quán 445 đi thẳng ra phía trước sẽ là DT741 nha cô chú anh chị và các bạn điện đèn đường đầy đủ hết một miếng đất rất là đẹp luôn rồi em xin à, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Ờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ em ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.